nhỏ tí à. xíu nhắc rồi nhớ bạn chọn chọn một cặp ha rồi không sẽ đi kèo kèo tiếp theo làm biệt các bạn nha nhớ đăng ký ủng hộ không nha ừ, xin chào cả nhà nha cả nhà hôm nay khỏe không chào mừng đã quay lại với uh, kênh của mình nha bảy chim sài gòn nha các bạn thì uh, Thông cũng sẽ làm một cái video clip bằng tiếng Anh và cái video clip kia thì uh, video clip tiếng Anh thì Thông sẽ uh, để bên cái kênh là Vietnamese Farmer nghĩa là nông dân Việt Nam nha các bạn thì bây giờ Thông sẽ uh, quay cho các bạn những uh, chi chú chim mà Thông sẽ đem đi uh, dợt ngày hôm nay các bạn lưu ý là cái mùa này có nhiều anh em nói là rất là khó bẫy chim nhưng mà thật ra không phải đâu các bạn mùa này bội đá rất là mạnh nha cái mùa này ở một số vùng thì đã yếu nhưng mà ở một số vùng thì đã rất là mạnh hôm nay thông không biết được bốn bốn chú không phát hiện được bốn chú chim bổi thì thông sẽ đem mồi mình đi giờ thử nha đây thông sẽ đem một chú mồi hay long thông quay cho các bạn cùng xem nha và bạn chờ thông chút xíu rồi đây nha các bạn à, đây là chú chim của thông chú chim mà thông nói thay à, long này các bạn xem đây lông nó rụng đầy dưới đất này. đây đây là một cọng nghe đây nè đây này tại sáng thì thăm dọn lòng rất là kỹ nói chung là nó gục nhiều mà sao không thấy nó ăn lông luôn các bạn nó có thiếu canxi sao đây xin mời các bạn hãy xem à, có thể bầu chọn đây là chú chim xấu nhất xấu nhất uh, của um, Hàn Quốc luôn các bạn nhìn thấy ghê không nhìn nó, nó, nó, nó te tua mà cái tướng nó thì xấu chân thì cao nghịu đó mặt thì lem lem lem lem kỳ cục rồi ok một chút nữa không sẽ mang đi nó đang thay lông các bạn nó chim tơ mặt lem nè <laughs> mặt kìa chân chân gì mà cao nghịu à rồi chú không sẽ đem chú em mình đi nè lông còn dính đến lông nè trời ơi thiệt ghét cứ kêu là sách đi à rồi thêm một chú nữa đây là chú số 1 mà bữa chú này rụng <laughs> nguyên cộng lông cánh luôn thôi cũng hết hồn nhưng mà chú không sẽ mang chú này đi ừ, rồi không sẽ mang nó đi nha à, chim bội nó nhát chị ạ không có nuôi được con bội nữa nè các bạn à, ăn lúa đi phân rất là tốt luôn nè phân rất tốt ok à, còn một chú nữa bây giờ đang rất là sung mà không không biết rồi làm sao mà giác được ba lòng khi đi có một mình chắc chỉ đem hai con thôi ừ. rất là sung luôn cho bạn xem cái màu <laughs> sung bà cố luôn á đấy trời ơi rồi bây giờ đâu có ba chú rồi đang rất là sung mà một mình thông thì chắc chắn sẽ không đem hết được ba chú đâu mà heo kêu dữ luôn á đấy chắc không sẽ đem hai chú thôi không đem chú số 1 và chú này thì không sẽ cho chú số 1 đảm nhiệm vai trò là à, đánh bậy liên tục chú kia rất là đã luôn á nhưng mà cái là <coughs> không không đem hết được này đấy chú thầy lòng chú này thì rất là độc chiêu bữa không thấy là quýnh con mái thì nó ré trống thì nó cục bởi vì thông cũng thích không sẽ đem nó đi quýnh nữa cho vui thôi các bạn đối thông thì ré hay cục thì không quan trọng lắm nhưng mà quan trọng là dám cắn dám đấu với bội thì ok rồi không xin chào tất cả các bạn nha tí tới chỗ không sẽ quay cái địa điểm cho các bạn cùng xem nha ở quanh quận 9 Sài Gòn mình thôi nha rồi lít nha các bạn full nguyên lít thôi rồi à, chào tất cả các bạn nha hồi nãy là con mái đá con chim tơ thông không bắt con trống mà con mồi chiến có quay clip đầy đủ xong rồi xong rồi các bạn biết không không bảy tiếp con mái thì nó đá con con tơ thông đập sảy đó bây giờ không không sử dụng con mồi chiến thì không nghe đập cái bụp nghe đập cái bụp nữa nếu là ngày sảy nữa thì mình bỏ luôn nhưng mà không mong là mồi chiến này sẽ bắt được và không có bị đập sảy nha các bạn thì bây giờ lội qua thử đường đi rất là gian nan đó quay ấy da đường đi khó lắm các bạn thùng bàn hết à, thấy rung lượp là dính các bạn rồi ok quá tuyệt giờ để phải quay trọn cho các bạn nó thấy cặp này là mất bao nhiêu thời gian à, quýnh từ bảy rưỡi mà giờ tới chín nữa rồi do đập sảy máy bạn không đeo không bắt luôn tại vì ở sài gòn hiếm diêm quá gán đeo bắt thì chọn luôn ôi máy nó tí các bạn rồi siêu sẻ luôn nè. <laughs> ôi ơi này chung lưới được à à, nếu lực kia chung lưới à ok nha bạn không bắt chọn mâm nha không tạm video để không cột bỏ cái đây rồi Thông xin chào cả nhà nha ơi dọn sạp ra được tới đây mừng quá rồi nè Mình mãi thì ướt tới ngực nha bà con Anh chút không quay cơ thể không cho xem Đây hành trang là một cái ống thổi Hai quất bổi Con này nếu mà cái cái lưới nhỏ là chắc chung ra được các bạn Super nhỏ luôn Con mái này con trống bự hơn à, Dạ dạ À đau quá chết rồi chết rồi đau quá <laughs> Cặp bồi thông nè không bắt chọn mâm mà không có quay được ờ, clip con trống còn con máy nó lội qua bên bên bên ao sâu quá thầm chỉ quay clip dính thôi nói chung là khung cảnh khá là đẹp các bạn à, bình bảy nói chung là giải trí vui một tuần chỉ được đi có ngày à ở đây chủ yếu nó vui là chính các bạn nãy giờ không đang chiều đau á con này nó cắn không nó không bu nè chạy luôn rồi bà con ơi chạy rồi chạy rồi ok thôi bắt chọn mâm mà giờ không đi kèo khác nha không không đánh từ ờ, như bảy bốn lăm á ha bảy rưỡi gì đó đánh riết rồi đi dời xe chạy xe vào đây lúc đầu để xe bên kia kìa xong rồi đánh lúc ở dưới cái địa điểm sau cái nhà lá luôn nha lúc dưới cây dừa mút dưới á, cái dừa cuối cùng á. đấy thì lúc hồi nãy không đánh là ờ, con trống với con mái nó cứ ré hoài nó không qua mà không đeo không đánh riết thì à, con mồi giao thông à, nó nó giật riết thì con trống chịu nổi chạy tới không có quay full clip luôn rồi sau đó dính con trống rồi không có đem con, con máy tơ thông đấy máy tơ cái lòng mà lòng một áo xám á là qua đánh chưa đầy 5 phút nó đá cái cọp liền mà đập sảy đập sảy cái thông mới tiếc quá tại vì Sài Gòn đâu có nhiều chim đâu không có đem con mồi vip nói chung không ai mà biết gì nói chung là một số 1 đi nói vậy mấy con hiểu lầm thì không đặt tên vậy thôi không đem dòng ra sau lưng không đặt thì đúng 20 phút sau là đá cái cổm ờ, chín rưỡi tổng thời gian đánh cặp này là hết 2 tiếng là bắt chọn mâm này quốc Sài Gòn này ngay cầu nhiêu luôn nửa cắn nữa cắn hoài vậy ông đó thì à, các bạn cứ theo chân không nha hôm nay không sẽ đánh tới gần chiều mới về đây không biết à, được à, hai cặp một con lẻ bữa qua cầm ống thổi phù mỏ luôn <laughs> buổi sáng rồi nói chung là nếu mà may mắn thì không sẽ được 5 con á còn bình thường thì chắc mong là được bốn con là mừng rồi rồi chào tất cả các bạn nha ok rồi cục mồi tơ mà qua đá mồi vip rồi nghe em cái chập luôn rồi ơi đây nè ui trời ơi cục mồi tơ qua đá mồi này thôi chiều thua đây con cồ của qua không nghe hú nữa bạn chính xác luôn nè quá đã luôn rồi rồi không biết bay nha ok rồi chờ các bạn nha các bạn nha ơi đường dài không ngại khó à, thông đang đi qua ờ, wow, cái khu vực mà anh bạn này anh đang móc nên móc đắp một cái bờ ở giữa để hỏi ảnh coi có cách nào để đi qua không đây con đường ngắn nhất các bạn nếu không mà không đi con này thì rất là xa đi không nổi ôi xin chào anh cây cuốc <laughs> anh nhìn của anh đang móc các bạn uh, có đường nào cho mình qua không hả mình đi xuống dưới bảy cặp quất ở dưới á rồi nha các bạn bây giờ không sẽ nghiên cứu để không nhờ anh à, này anh chỉ không cái cách nào thôi không đi qua nha mồi mồi tơi bên kia có máy quay luôn mà nó nó không đá mà con con, con mồi con mồi số 1 các bạn đặt đây mà nó kêu à, cặp bổi bay từ cây bay xuống bắt luôn <laughs> mồi số 1 ghê quá bổi bay từ cây bay xuống các bạn này. Đấy các bạn. Rồi bay từ cây bay xuống luôn không tạm dừng video nha ít 4 rồi ok nhé các bạn ok mình sẽ để lập trên bờ luôn các bạn binpa còn pin khá nhiều ok vừa <laughs> lên thôi vậy không chọn gói các bạn ha được 5 con chút không lên không quay cho bạn xem nha rồi uh, xin chào tất cả các bạn nha đây bây giờ các bạn xem nè bây giờ là 11 giờ 51 thông đi đánh từ lúc 7 rưỡi chim ở Sài Gòn nha tổng cộng của thông là được uh, có 5 chú thôi à, ờ, không bắt uh, chọn hai cặp với một con trống đơn đó ba kèo ba kèo năm chú nha các bạn thì bây giờ là 11 năm 51 rồi không sẽ rút về ăn cơm ăn nước chung cũng rất là đói thì à, nãy có con trống cuối cùng á, là không lấy cho con tơ đánh á à, cái mồng nó <laughs> chưa lên luôn còn mấy con kia cũng đợi, cũng ưng ửng cũng được con con này mồng chưa lên nó ré không nó không có kêu thôi cũng bắt chọn gói hết rồi vậy hôm nay mồi tơ đập sậy một chú và bắt được một con trống còn lại à, nói chung gặp trống thì con mồi tơ mình nó cục gặp máy thì nó ré các bạn thì uh, À, còn con mồi à, số 1 thì bắt à, bốn con ờ, nó canh mà con chim á ông thấy nó bay từ cây bay xuống ở lũi xuống đá con mồi số 1 luôn mới ghê chứ rồi ờ, full view clip thì được hai view clip một clip của con tơ và một clip của um, con uh, số 1 nha các bạn thì thôi nhiêu đó là đủ rồi Nha, cũng đủ đủ coi tại nó cũng mất khá nhiều thời gian nếu mà không ép vô thì chắc không mất nhiều thời gian đấy nhưng mà mong là các bạn xem à, thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ thông nha à, với lại à, tất cả những cái kinh nghiệm gì thông biết các bạn hỏi thông sẽ chia sẻ hết từ con mồi tới à, những con chim như thế nào nào thì nói chung là các bạn à, có thể inbox hỏi thông thông sẽ trả lời nha tại vì thông nói chung thông cũng rất là uh, vui nếu mà được giúp đỡ cho những anh em nào mới chơi mà biết cách chơi ha tại vì thông dùng mồi với lại cái ống thổi thôi không có lo liếc gì đâu đi xài máy quay thôi tại hai con mồi thì nó kêu nhiều lắm đấy rồi thôi không ờ, xin tà, chào tạm biệt tất cả các bạn nha hôm nay không nói chung là tới giờ thì cũng quá là mệt rồi nói cũng sắp hết nổi rồi giờ phải tìm đường về tại vì anh càng cuốc anh đang đắp một cái bờ thông lội sao không lội không nổi nè rồi thôi không chào tất cả các bạn nha